hai Xin chào gia đình đã đến với kênh Triết lý dinh dưỡng Herbalife Hôm nay Nguyên Chiếc kính mời đại gia đình đến với kênh để chia sẻ kiến thức về triết lý dinh dưỡng toàn cầu của Herbalife nhé. Yeah. Việc cân bằng dinh dưỡng từ bữa ăn hàng ngày bao gồm 30% chất đạm, 30% chất béo về 40% chất bột đường acid amin về khoáng chất kết hợp cách uống nước đúng đủ đều trong ngày kết hợp với vận động hợp lý ăn uống một cách khoa học tại Herbalife mục tiêu sức khỏe cho từng cá nhân lối sống năng động lành mạnh bạn muốn tăng cân hay giảm cân hoặc giữ cân đến với kênh dinh dưỡng Hyperlay sẽ giúp cho bạn được với giải pháp cân bằng dinh dưỡng dù bạn ở bất cứ nơi đâu trong toàn cầu ở trái đất này chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn chúng tôi muốn trao đi giải pháp dinh dưỡng cân bằng này ra cho toàn cộng đồng Mong các bạn đón nhận giá trị về sức khỏe nhé Nếu gia đình thấy những kiến thức bổ ích Hãy nhấn like, subscribe về bấm chuông, comment, share để nhận được những thông tin hữu ích kế tiếp từ kênh Triết lý dinh dưỡng toàn cầu. Happy Life, Bye xin kính chào và kính chúc gia đình sức khỏe dồi dào thân tâm thường an lạc